Rồi, thử luôn cho anh chiếc A5 nhá Một vài sự khác biệt dễ nhận thấy nhất khi so sánh về hai chiếc xe này cùi đế trước và sau có sự khác biệt, chiếc Galaxy ML200 có cấu hình cao hơn về hình dáng, CML200 hầm hố hơn 8 năm. Chiều tải chất liệu khung là giống nhau, một số chi tiết khóa giảm sóc cọc yên tay lái khóa yên bàn đạp chiếc Galaxy ML200 có phần hình hơn. Như video đánh giá hai mẫu xe, chiếc ML200 vẫn giữ ngôi vương trong phân khúc tầm trung với số lượng xe bán ra đạt cao nhất, chất lượng có sự khác biệt thì giá thành xe cũng khác nhau, hiện tại giá thành chênh nhau khoảng 600.000 đồng. Chiếc Galaxy A5 sẽ có giá thành rẻ hơn, đây là so sánh mang tính cá nhân, cảm nhận và sự lựa chọn của từng người là khác nhau. Và tiếp theo là cảm nhận của khách hàng của mình sau khi mua sử dụng chiếc ML200 khi so sánh với Galaxy A5. À, rồi, cho anh à, xin cái cảm nhận luôn. Đây là con A5 và đây là con ML200. Đó, và đây là cảm nhận của bạn đấy sau khi đã đi thử hai chiếc. Rồi, cho anh xin cái cảm nhận với thấy sao số Giờ để để để anh à, đảo lại cái à, rồi ok em trai nói đi em thấy sao số con này nó mượt cũng mượt đúng không vâng. thực ra là cái à, anh làm xe ấy, hai con này điểm khác biệt nó không nhiều Tuy nhiên là ví dụ như có cái phần nào nó tốt hơn thì anh vẫn hay nói rõ trong video Đây đây cũng là so sánh luôn Ngay cả khi đây đây là chiếc Galaxy của em đấy Và đây là chiếc Galaxy ML200 này Của bạn này luôn, bạn khách của mình đó Và đây là Galaxy A5 của mình đó thì mình đang bán mẫu này là chính hơn thì ở đây để em trai nói luôn à ví dụ như trong à, này thì em à, có so sánh có khác biệt quá không em không thấy khác biệt lắm không thấy khác biệt đúng không <laughs> ok em thấy đề của con A5 ngon hơn ở đây <laughs> ngon hơn à vâng. đấy là mỗi người một đánh giá nhá đó, vâng, đó. mượt hơn ok ok em ra rồi ok